tiếng nào đẹp hơn nghe đôi ta bắt đầu có đơn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi anh tuôn sầu có đắng cay nào bằng em vội vàng giờ đang đi bên anh là người như thế nào sợ người ta không yêu thương anh em biết phải làm sao nếu một ngày người anh yêu bồi bàn anh đừng cần những thứ cao sang nếu sau này họ xa đi vội vàng em vẫn chờ dấu muôn mang biết anh thương người ấy đau rất nhiều <laughs> 老五哥吧。 <laughs>